Yo, xin chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình Mình là Cảnh đây Thì trong video trước thì mình đã hướng dẫn với các bạn về uh, cách để sử dụng những cái phép tính trong uh, và Python về giới thiệu về ờ, nhóm các nhóm toán tử uh, có trong Python và cũng nó hầu như có trong tất cả các ngôn ngữ lập trình khác như sơ cộng cộng, sơ chéo, Java, hay là JavaScript thì trong video hôm nay mình sẽ chuyển xem một chủ đề mới đó chính là vờ giá, uh, kiểu giá trị list nó là một kiểu giá trị cũng rất là phổ biến uh, đối, đối với các uh, kiểu giá trị khác như là uh, giá, kiểu giá trị in string boolean float uh, mà mình đã giới thiệu ở những video trước mà đây nó sẽ là một chủ đề hơi dài bởi vì dạng uh, dạng list này nó có rất là nhiều tính năng cũng rất là hay hơn chịu ờ, nó nó không chỉ tồn tại một cái giá trị duy nhất mà nó có thể lưu trữ tới tận nhiều giá trị nhiều giá trị khác nhau trong cái biến đó như một ờ, danh sách vậy bởi vì khi các bạn thấy list kia về trên tiếng việt sẽ thành uh, danh sách bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu rồi thì đầu tiên mình sẽ giới thiệu uh, list thì giá trị list này là một kiểu giá trị cũng giống như in uh, ờ, string boolean như các bạn biết đi khác ở giữa nó không nhưng mà tiếp theo thì chúng ta chỉ nói với ba cái từ giá trị mà chúng ta đã biết tới là int string với boolean và float thì bốn kiểu giá trị đó này nó có một cái kiểu giống nhau là điểm chung cực kỳ giống nhau đó chính là nó chỉ lưu được một giá trị thôi còn trong uh, kiểu giá trị switch uh, kiểu giá trị list thì nó lại khác nó có cái việc là nó sẽ lưu trữ nó rất là nhiều giá trị giống như là siêu tâm một cái danh sách là một bộ siêu tâm như kiểu thế này đây đây là kiểu một biến mình sẽ đỡ nó là dạng dạng kiểu dữ liệu string là nó sẽ ra như thế này đấy nó sẽ khác ở chỗ này đó là tất cả cái giá trị nó được lưu trữ nên nó sẽ ở trong ở giữa hai cái gạch vuông này đề nó sẽ đề biến này nó sẽ cho là ờ, cho kiểu dữ liệu uh, list giờ ta sẽ gửi tiếp người ta muốn lưu trữ đúng không ta mình cứ tạo ra một cái đơn giản bố uh, through uh, hello đầu 5.6 5.0 thì đây là một cái biến tên là biến A có sử dụng một cái danh sách uh, là kiểu dữ liệu list với danh sách có gồm bốn phần tử đó chính là bốn true hello và 5 không. thì các thì các giá trị được siêu tông trong này nó chỉ được gọi là các phần tử đó là chúng ta mặc định của nó thì nó sẽ gồm bốn cái phần tử nó sẽ được ngăn cách bởi dấu phẩy để ta, ta biết được là nó là một cái phần tử riêng biệt với nhau như bốn này là gì đúng không phẩy để nó sẽ cắt ra trong một ghi cái giá trị share true lúc đó cha có hai cái phân tử là 4 với true nó sẽ cách phân cách như biệt với dấu phẩy này về những dấu sau cũng vậy hello với 5.0 mình giúp có dấu phẩy để cách cách biệt cái ờ, giá trị 4 true hello với 5.0 này mà lại và đó có một cái rất là hay đó chính là nó có thể siêu trong uh, lưu trữ ờ, nhiều giá trị khác nhau từ nhiều kiểu giá trị khác nhau thì nó có thể lưu trữ uh, nó có thể lưu trữ một giá trị uh, có kiểu dữ liệu là in, in như số 4 này boolean như uh, kiểu string này hoặc dạng string như hello này và hạt cuối cùng là dạng float như này vậy đó cũng có thể lưu trữ cả chính kiểu dữ liệu đó như là nó được gọi là mạng hai chiều như thế này đã tạo thêm một cái dấu này nữa rồi mình nghe tiếp à, hello mini kiểu ở mấy cái ở trong này mini hết đi bố rồi hello world đó thì đây sẽ là một cái danh sách khác và nó cũng là một phần tử trong cái danh sách ở ngoài màu vàng đó các bạn nhìn dễ hiểu còn trong danh sách nhỏ này cũng có thêm ba cái phần tử nhỏ thôi nữa là mình cũng bắt đầu tạo thêm một cái danh sách nhỏ ở trong cái danh sách nhỏ này nữa nên đó thì được gọi là danh sách hai mảng và nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ không nói về việc đó với đây phòng một là chúng ta sẽ nói về khái gì của nó trước về cách để thay đổi giá trị của nó thì nó cũng có một cái nét đặc biệt là cũng giống như những cái khác đó chính là nó có thể thay đổi giá trị nó có thể lấy lấy giá trị nhưng trong uh, nhưng nó sẽ hơi khác biệt xíu bởi vì trong đây đã có nhiều giá trị khác nhau nên là hệ thống sẽ ờ, phải bắt buộc và ờ, phải ờ, yêu cầu chúng ta phải à, lấy ra một cái giá trị cụ thể trong cái à, trong các giá trị trong danh sách đó giờ ta sẽ làm từ a really a một ina trước nha rồi ta sẽ bay đây đó một danh sách giá trị luôn dùng lấy một trong đó đó thì trước tiên trước khi lấy thì mình sẽ nói các bạn tiếp về những cái khái niệm về những cái phân tử trong cái danh sách này thì hình để trong đây có bốn phân tử đúng không thì các phân tử trong danh sách này sẽ được sắp xếp theo đúng theo thứ tự của nó như giờ 4 là ở đầu tiên thì nó sẽ có số thứ tự là mỗi phân tử sẽ có số thứ tự của nó à, được tính theo từ trái sang phải rồi số 4 đồng tiền này đúng không chúng ta sẽ tính nè, chúng ta sẽ tính uh, ờ, ID hay con được gọi số số thứ tự nó là không không phải một em nó là phần tử thứ nhất nhân nếu là tính số thứ tự của nó thì nó sẽ là số thứ tự số không về những cái sau uh, sau cùng những cái ở sau là nó sẽ dần dần tăng lên một hai ba và vân vân thì đây phần tử thứ nhất là nó sẽ có số thứ tự là không phần tử thứ hai luôn sẽ có số thứ tự là một với hello và đặt trong không theo thứ tự lần lượt là ba hai và ba đó là thôi ra đỡ có thể lấy đó tôi ra chỉ có về e này đúng không ra đỡ thêm một dấu kẹt đây nữa rồi chúng ta ghi chúng ta ghi cái số thứ tự của phần tử ta muốn lấy cái chuyện của nó ra như là ta muốn lấy số 4 đó ta sẽ ghi số không Mười số 4 là phần tử thứ nhất về nó ở số thứ tự thứ không ở đây sẽ đỡ số 0 này ở, ờ, ở trong hai cái nhạc vuông này nữa và nó phải ở nằm ở sau chữ E và khi ra chạy đấy nó sẽ ra số 4 nó sẽ nó lại lấy một cái giá trị cụ thể trong cái danh sách E này à, đang muốn lấy cái ờ, hello là hello là ở số thứ tự thứ hai bởi vì nó là phân tử thứ ba chúng ta số 2 mà và chạy nó sẽ được hello đó thì đó là cách về các phân tử trong danh sách E đây đã hoạt động nó sẽ được sắp xếp và được đặt cái số thứ tự của riêng nó và nó uh, nó sẽ đặt uh, 0 1 2 3 4 5 nhân tăng nhân và sẽ được uh, đưa cho từng phần tử để được uh, tính từ trái sang phải như vậy đó còn cách để bạn thay đổi giá trị thì đưa về thôi nếu các bạn nghĩ thay đổi thì các bạn có thể thay đổi thành 4 này thì là à thì đó thành 4 mất rồi nó, nó, nó là chuyển chiều dữ liệu cho phải thay đổi giá trị cho nên chúng ta đang nói về danh sách nên chúng ta sẽ nói một cách thay đổi giá trị một giá trị một phân tử cụ thể trong cái danh sách e này rồi phải lắp sao như các bạn biết đây là lấy giá trị ra được rồi đúng không giống như mình đặt điểm mơ là 4 đi không rồi mình lấy giá trị đó thì mình sẽ đặt mơ mình à, à, thay đổi giá trị của biến mơ thành 8 thì mình sẽ thay ghi là mơ bằng 8 là trừ sau khi in ra thì mơ sẽ bằng 8 còn với e này thì e 2 nó cũng lấy giá trị người ta thay đổi hello thì ta cứ đỡ ngặt vuông này ta ghi số 2 mà và ta ghi bằng giờ ta muốn hơi chết chị làm được như hello ta thay đổi lại chữ ờ, hai như vậy rồi chữ in lại đi in lại e 2 đó nó sẽ thành hai chữ hello ở trên đây là nó chỉ dòng chỉ dòng hai này à. là ờ, là chỉ dòng lúc nãy mà mình đã in ra còn cái đây là chỉ dòng hai đây sau khi mình đã thay đổi giá trị của giá trị ờ, có số thứ tự là thứ hai trong giải sách E đây, là hai đó là cách đó cách mà chúng ta có thể dùng để thay đổi giá trị trong một phân tử cụ thể trong danh sách E này giờ à, ta biết là một danh sách nó có các à, các đặc điểm của nó Như các bạn hãy nghĩ nó có đặc điểm nào à, thì nó có bốn phân tử ở trong phân tử đó nó có cái kiểu dữ liệu là uh, in uh, ờ, boolean string float hay là dự hạt là tên của biến nó là a thì đó đơn giản rồi nhưng mà điều chúng ta muốn nhắc đến là cái phần uh, số phần nhận dạ, số phần tử nó có trong danh sách đó giờ ta muốn biết số phần tử là bao nhiêu ta sẽ ghi bằng một ta sẽ ờ, học ra ta sẽ ghi bằng một cái hàm mới đấy là hàng len. lên 条len này sẽ cho chúng ta biết được là có bao nhiêu phần tử trong một cái danh sách cụ thể là như là danh e, A là người biến e tên ờ, biến là biến e trong giữa hai chữ nhạc tròn này và khi chạy nó sẽ là số 4 đó chính là bốn phần là ờ, hay như là bốn phân tử có trong danh sách E này do E có bốn phân tử là bốn true hello và năm trong không đó đó là uh, cách tờ trai có thể biết được uh, danh uh, biết được số lượng phần tử có trong biến e này về giờ có một cái hay hơn nữa là ta muốn thêm một cái phần tử vô trong cái danh sách này đúng không kiểu ta giờ bây giờ ta muốn thêm tiếp giờ mình đợi in biến e lại nhé rồi lát sau chúng ta có thể test lại đợi thêm biến e thì ta gửi vậy biến e và tên của cái biến tên của cái biến có danh sách này ta cần uh, à, thêm phần tử á ta ghi dấu chấm và ta ghi append append dịch ra tiếng việt có nghĩa là thêm vào là rồi các bạn đừng mua vô à, nhạc tròn vô bởi vì nó là một cái hàm một cái trụ có và ta ghi cái à, giá trị mà ta cần uh, thêm vào với uh, với việc nó là một phần tử mới trong danh sách A như utility over ờ, rồi giờ ta in để đặt này đây nó sẽ có hai lọc an và đây các bạn thấy chưa các ở trên đó chính là danh sách A mà trước khi nó được thêm chữ word vào uh, phần tử word vào và đây danh sách A sau khi thêm phần tử word vào đây phần tử word nó sẽ ở đây đúng không thì đúng rồi nhưng nó sẽ có nó sẽ là tiêm ở vị trí sau cùng các bạn nhớ nha là tiêm vào vị trí sau cùng nha và các bạn muốn xóa như vậy các bạn có thể ghi bút bút kiểu giống như mấy cái tiêm bút bút là các bạn à, hay dùng để chữa đập kiểu chạy bóng bóng này nó sẽ nổi là đó ở tiếng anh nó thường là bút thì trong này nó vậy kiểu tra từ từ những phân tử này như những cái bong bóng rồi ta chạm vào chút nên phân tử đó biến mất luôn nên ta nên ta muốn bút cái gì đó như ta bút chữ năm chấm không ô đâu đây đi ta in ra ô oh, lục. mình chỉ bút vậy thôi cho cái này nó có xóa phân tử đó chúng ta sử dụng hẹp khác không chạy nè đó 4 à true à hello và không có nắp trong không bởi vì nó phút nhưng có một cái là là nó nó cũng giống như cái uh, have append nó chỉ khác ở mọi chỗ là nó chỉ uh, nó chỉ xóa đi cái phần tử còn cái chỗ giống nhau với have append này chị nó là có đó có ảnh hưởng đến cái phần tử cuối cùng là nằm trong nó sẽ xóa cái phần tử cuối cùng trong danh sách đó là nằm trong không ở bên phải cùng là cuối cùng bác sĩ bút biểu móc vừa điều tra thật ra một số cái à, cụ thở bằng uh, số thứ tự ta có thể ghi số thứ tự trong này như số 0 wow số 0 là số thứ tự cho phần tử thứ nhất này số 4 đúng không thì bây giờ đã biết mất rồi như vậy đó còn nếu ta muốn xóa một cái thì uh, một cái cái giá trị mà ta uh, mà ta cần xóa trong danh sách đó như giờ ta muốn xóa kiểu hello và ta không muốn xóa phải xóa bằng uh, số thứ tự ta muốn xóa bằng cách tìm tìm cho chị chúng ta có thể ghi remove đây đó, đây rồi giờ giờ ta ghi giá trị đó là hello giờ ta xóa chữ hello luôn. đúng không ta ghi vào boom bay mất chữ hello luôn đó ta sẽ tìm cái giá trị được có trong danh sách đó là số còn nếu trong khi không có thì đó sẽ sẽ lỗi bởi vì cái uh, chữ heo này nó không có trong danh sách đó nó chỉ có chữ hello through 45 trong không nó không có chữ heo chữ hello mà không có chữ oi đó như vậy giờ các bạn biết điều đặc biệt ở đây gì không gỡ mình mình tạm thời mình nhắc đi bằng là biến nó thành comment nha để à, tác cái tác dụng của nó mình có thể thi nhiều giá trị nhiều giá trị mà có nhiều phần tử mà có giá trị giống nhau trong này là không bị sao hết nhưng mình gửi chữ hello mình gửi thêm chữ hello nữa và mình ghi thêm chữ 4 nữa mình ghi thêm true nữa mình ghi thêm chữ 5 chấm nữa là giống như mấy số ở trước khi chạy đó nó chỉ là nó sẽ in ra được nó không bị lỗi đó là một cái đồ là một cái ờ, đặc điểm đặc điểm trong ờ, cái ờ, danh sách đó giờ đây giờ mình sẽ nói về cái bài chi tiết và tính năng à, một cái điều mà ta chỉ biết trong cái hàm review này về gì hello xóa. thì ta thấy chữ hello ở chỗ đây nó bị mất nhưng mấy chữ hello lại có nó biến mất nó sẽ tìm giá trị nhưng nó sẽ tìm từ trái sang phải nhưng nó tìm thấy giá trị nó nó sẽ xóa cho nó không có muốn tìm nó sẽ không uh, chạy lại và tìm lại các uh, ờ, chữ số chữ hello ở sau như vậy đó cho nếu em muốn xóa hết thì tùy ta in tìm một cái nữa đó bay hai chữ hello còn chữ hello lên nữa đây ghi nữa đó đây là số hết nó phải là số hết vậy là chỉ tìm một cái phân tử và có giá trị bằng với giá trị bạch đang còn số ở tường trái không phải nếu có thì nó sẽ xóa cái phân tử đó và nó ngừng chạy đó về đó tất cả những giấy ta sẽ biết trong hôm nay ta vừa khái niệm vừa chiều dữ liệu danh sách một cái chiều dữ liệu về chúng ta có thể lưu trữ lưu trữ nhiều giá trị khác nhau nhiều phần tử khác nhau ờ, và ta có thể thay về cách và ta có thể dùng được khai báo một yêu biến có chịu giá trị là à, kiểu dữ liệu là list à, à, thay đổi giá trị của thay đổi giá trị trong cái danh sách đó và lấy giá trị trong danh sách đó và khái niệm về những, những cái số thứ tự ID của các phần tử trong cái danh sách đó và cách đổi thêm bớt phần tử để xóa phần tử nhưng nó vẫn là chưa hết đâu nó chỉ là phần một còn trong những phần sau thì nó còn chỉ còn là chúng đó list vì nó có rất nhiều thứ nữa mà chúng ta phải biết như những cái hàm để giúp có thể thay đổi chỉnh sửa nó à, và ta có thể sử, à, được sử dụng nó trong rất là nhiều và trong rất là nhiều uh, à, uh, à, phòng việc mà ta muốn tạo ra như từ việc lưu trữ tên tài khoản lưu trữ uh, lưu trữ các con số như vậy đó bây giờ xin chào các bạn và tạm biệt thì nếu các bạn thấy thích video này các bạn có thể nhấn like share subscribe và nếu các bạn có thắc mắc gì các bạn nhớ à, nếu các bạn có thắc mắc gì thì các bạn có thể comment ở dưới phần bình luận để mình có thể càng ngoài và giúp đỡ bây giờ xin chào các bạn và tạm biệt chào các bạn vào những phần sau bye